tôi ghét Ấn Độ. Họ là những kẻ bẩn thỉu với một tôn giáo bẩn thỉu. Nạn đói xảy ra là do lỗi của họ vì đã đẻ nhiều như thỏ. Đó là câu nói gây tranh cãi của Thủ tướng Anh Winston Churchill về nạn đói ở Bengal năm 1943, một trong những thảm kịch lớn nhất từng xảy ra ở nước này. Những con số ước tính cho thấy từ 3 đến 4 triệu người đã chết vì nạn đói. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là cuộc diệt chủng gây ra bởi bàn tay con người. Vậy nạn đói ở Bengal đã xảy ra như thế nào và đâu là nguyên nhân gây ra thảm kịch này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Nạn đói Bengal năm 1943, thảm kịch gây ra bởi bàn tay con người của tác giả Hải Stark được đăng tải trên website spyroom.com nhé. Vào những năm thập niên 1940, Bengal là một bang ở biên giới phía đông của Ấn Độ, giáp với Miền Điện. Bengal cũng như là tiểu lục địa Ấn Độ, lúc đó là thuộc địa của đế quốc Anh bang này có diện tích khoảng 239.000 km vuông và ở thời điểm nạn đói diễn ra, ước tính dân số Bengal là khoảng 60 triệu người. Trước nạn đói năm 1943 diễn ra, thực chất Bengal đã từng trải qua hai nạn đói lớn khác ở trong quá khứ. Một diễn ra vào năm 1770 và đến tận năm 1772 mới được kiểm soát, và một diễn ra từ năm 1873 đến năm 1874. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các nạn đói trong quá khứ ở Bengal là do hạn hán, mất mùa, kết hợp với cả giá gạo cao đã khiến cho số người thiệt mạng lên đến cả triệu. Nạn đói khủng khiếp ở Bengal năm 1943 là một thảm kịch, nhưng nó không hề là một sự kiện bất ngờ mà hoàn toàn ngược lại. Có rất nhiều nguyên nhân góp phần gây nên nạn đói ấy, mà đáng nói nhất có lẽ là nằm ở chính sách cai trị của đế quốc Anh với cả Ấn Độ. Hay nói cách khác, nạn đói ở Bengal là hậu quả từ tất cả những nguyên nhân mới và cũ. Nếu như chúng ta xét trên phạm vi toàn Ấn Độ, nạn đói Bengal không phải là nạn đói đầu tiên xảy ra ở tiểu lục địa, mà nó chỉ là nạn đói khủng khiếp nhất. Và nguyên nhân chủ đạo là do chính con người gây ra. Năm 1940 là thời điểm cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai lan rộng và ngày càng trở nên khốc liệt. Tình hình càng ngày càng tồi tệ sau khi đế quốc Nhật Bản phát động chiến tranh ở mặt trận Thái Bình Dương với việc đưa quân tấn công Miền Điện. Suốt trong nhiều tháng từ cuối năm 1941 cho đến đầu năm 1942, lực lượng không quân của Nhật Bản liên tục giải bom xuống thủ đô Miền Điện, mở màn cho chiến dịch xâm lược vào ngày 26 tháng 4 năm 1942, toàn bộ lực lượng của Anh và quân đồng minh được lệnh rút hết về Ấn Độ và kéo theo đó là hàng trăm ngàn người tị nạn chạy khỏi Mỹ Điện. Họ tràn vào Ấn Độ thông qua các bang nằm ở biên giới như là Manipur, Bengal và Assam. Người ta ước tính có khoảng 500.000 người tị nạn được đưa đến địa phận các bang ở trên biên giới Ấn Độ. Chưa kể đến hàng chục ngàn người khác bỏ mạng ở trên đường. Số lượng người tị nạn khiến cho nhu cầu về lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế tăng lên nguồn lực của các bang biên giới vốn đã chịu nhiều áp lực từ dân số khổng lồ của Ấn Độ lại càng suy yếu thêm. Dần dần tình trạng hoảng loạn bắt đầu lây lan ra toàn bang. Những người có điều kiện bắt đầu nghĩ đến việc mua lương thực với số lượng lớn để tích trữ. Lượng thực phẩm được dành cho dân thường ở Ấn Độ vốn đã ít nay còn ít hơn, nguy cơ về một nạn đói lớn nhất được hiển hiện ở trước mắt. Bên cạnh đó, việc Ragnun thất thủ vào tay của Nhật Bản vào hồi tháng 3 năm 1942 cũng khiến việc nhập khẩu gạo từ Miến Điện và Ấn Độ bị cắt đứt hoàn toàn. Ở ngoài vịnh Bengal, các tàu vận tải chở hàng của Anh liên tục bị hải quân và không quân của Nhật Bản tấn công và đánh đắm. Ước tính có ít nhất khoảng 100.000 tấn hàng đã bị mất do các vụ tấn công của quân Nhật Bản. Các hạm đội của Anh không thể chống trả trước sức ép của hải quân Nhật. Do đó nhu yếu phẩm cũng như đồ tiếp tế hầu hết phải dựa vào vận chuyển đường sắt. Thế nhưng việc Nhật Bản đổ bộ vào miền Điện đã khiến chính quyền Anh ở Bengal đi đến quyết định dỡ bỏ nhiều tuyến đường sắt ở phía đông bang này Lý do là vì quân đội Anh lo ngại rằng quân Nhật sẽ tận dụng chúng làm phương tiện phục vụ cho tấn công Bengal. Như vậy, việc vận chuyển nhu yếu phẩm, quan trọng là lương thực vào Bengal ngày càng ít ỏi và hạn chế. Hậu quả không thể tránh khỏi là giá gạo tăng một cách đột biến. Ngay từ thời điểm một năm trước, giá gạo vốn đã tăng hơn rất nhiều. Các số liệu cho thấy rằng lương thực vào thời điểm tháng 9 năm 1941 cao hơn cùng kỳ năm 1939 tới 69%. Thêm vào đó, các loạt cơn bão đổ bộ vào Bengal vào tháng 10 năm 1942 đã quét qua và gây ra ngập lụt cho một khu vực rộng khoảng hơn 1.000 km vuông. Số người thiệt mạng vì bão lốc lên đến 14.000 và tất nhiên là hầu như toàn bộ hoa màu trong khu vực bị ảnh hưởng đều mất trắng. Lượng lúa gạo dự trữ cũng bị ảnh hưởng và khiến cho khủng hoảng lương thực tăng cao. Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa đế quốc Anh không thay đổi chính sách cai trị và lượng lương thực xuất khẩu thì cũng ưu tiên phục vụ cho quân đội. Như đã nói ở trên, việc Miến Điện rơi vào tay Nhật Bản đã khiến cho Bengo trở thành một trong các bang tiền tuyến, đối diện với nguy cơ phải chống trả một cuộc xâm lăng diện rộng. Do đó, chính phủ Anh và lực lượng quân đồng minh bắt đầu đổ bộ vào Bengo, con số lên tới hàng trăm ngàn binh lính. Dĩ nhiên, thực phẩm và lúa gạo cần để cung cấp cho quân đội cũng tăng lên, dẫn đến việc số lương thực được phép dành ra để bán cho dân thường ngày lại càng ít đi. Bên cạnh lúa gạo, các mặt hàng cần thiết như là vải, len, da và lụa cũng phải đều được ưu tiên bán cho quân đội lạm phát diễn ra vào đầu năm 1943 cũng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ. Giá lương thực và các mặt hàng nhu yếu phẩm bị đội lên cao không tưởng. Nguy cơ về một nạn đói trên diện rộng đã thể hiện ở trước mắt và đến khoảng giữa năm 1943, thảm kịch bùng phát trên toàn bang Bengal. Nạn đói bùng nổ và đâu là nguyên nhân? Với lương thực ít ỏi và bị đội giá lên cao ngất trời, hậu quả dễ thấy là đa số phần dân thường Ấn Độ sẽ không có gạo để ăn nhiều người phải bán đất, thậm chí là bán cả nhà để mua gạo. Những người nghèo phải làm mọi cách để kiếm tiền mua lương thực. Hàng trăm ngàn người từ các vùng quê tràn vào các đô thị lớn để kiếm tiền. Hoặc dễ thấy hơn là để xin ăn. Có những gia đình còn phải bán cả con để có tiền mua lương thực. Tất cả những hành động đó càng khiến cho bức tranh về nạn đói ở Bengal trở nên kinh hoàng. Người chết đói nằm la liệt ở trên đường, có những người không thể chịu đựng được nổi đã dùng chút sức lực cuối cùng để tự tử. Những người may mắn hơn một chút thì xin được một chút nước gạo để cầm hơi hoặc là ăn cây cỏ để chống đói. Xác người trên đó chất đống và những ai còn sống sót thì cũng chẳng còn đủ sức để thu dọn hoặc là chôn cất. Ở các đô thị lớn, chính quyền cai trị đã cắt cử người đi thu dọn xác chết. Còn ở các ngôi làng hoặc là vùng thôn quê, họ gần như đã bỏ mặc các xác chết phân hủy và thối rữa. Nạn đói tiếp tục kéo đến năm 1943. Dù vào mùa thu năm đó ghi nhận sản lượng lúa gạo cao nhờ đồng mùa, Tuy nhiên, chính sách của đế quốc Anh vẫn không thay đổi, nên phần lớn lúa gạo đã bị đem đi xuất khẩu hoặc là để dành cho quân đội. Chính quyền thuộc địa Anh ở Ấn Độ cũng không có một động thái nào để đối phó với nạn đói một cách kịp thời. Những người Ấn Độ đang đói là phải trông chờ vào các tổ chức từ thiện tư nhân và tất nhiên là số lương thực này không đủ để đẩy lùi nạn đói. Chưa kể, hầu hết những sự cứu giúp đều diễn ra ở các thành phố và đô thị. Một phần nhỏ được chuyển tới các vùng quê nhưng nhanh chóng rơi vào tay các địa chủ khi nạn đói lên tới đỉnh điểm vào tháng 7 năm 1943. Toàn quyền Ấn Độ khi đó là Lenliskov đã ngừng sản xuất gạo và lại đề nghị nội các chiến tranh cho nhập khẩu 500.000 tấn lúa mì. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 4 tháng 8 sau đó, nội các chiến tranh lại không xếp được lịch để cho một chuyến tàu lúa mì từ Ấn Độ. Thay vào đó, nội các ra lệnh tích trữ lúa mì để nuôi người dân châu Âu sau khi họ được giải phóng khỏi sự cai trị của Đức Quốc xã. Đến cuối năm 1943, đã có hàng triệu người Ấn Độ chết đói và vì các bệnh tật sinh ra từ các xác chết phân hủy không được xử lý. Nội các chiến tranh Anh cuối cùng cũng đưa ra lệnh gửi 80.000 tấn lúa mì và 130.000 tấn lúa mạch cho Ấn Độ vào tháng 11 năm 1943. Thêm vào việc vụ mùa cuối năm 1993 thu được sản lượng lương thực lớn, nạn đói bắt đầu được kiểm soát và được coi như là chấm dứt vào tháng 12 năm 1943. Tuy nhiên hậu quả của nó còn kéo dài sang năm 1944 khi vẫn có nhiều người chết đói Ước tính đã có hơn 3 triệu người đã chết ở trong nạn đói năm 1943 ở Bengal. Một vài ước tính khác cho biết con số có thể lên tới gần 4 triệu người. Với một thảm kịch quy mô vượt xa các nạn đói khác ở trong quá khứ của Bengal, câu hỏi đầu tiên mà người ta đặt ra là nguyên nhân nằm ở đâu? Mặc dù Bengal đã hứng chịu nhiều cơn bão lớn vào tháng 10 năm 1942, ảnh hưởng tới vụ mùa cuối năm, nhưng nếu nhìn vào một vài số liệu, khó có thể coi đó là nguyên nhân. Sản lượng lúa gạo thu hoạch trong năm 1943 chỉ thấp hơn sản lượng trung bình của 5 năm trước đó khoảng 5% mà thôi. Thực tế năm 1941 mới là năm có sản lượng lúa gạo thu hoạch được thấp nhất trong 5 năm. Mà chúng ta đã biết, năm đó thì không có nạn đói quy mô lớn. Chữ lượng gạo và lúa mì của Bengal trong năm 1942 được chính quyền Anh ghi nhận là 10,9 triệu tấn. Con số này năm 1943 là 9,2 triệu tấn, không hề ít chút nào, vượt xa con số 8,3 triệu tấn của năm 1941. Có thể thấy sự thực là chữ lượng lúa gạo và lúa mì của Bengal ngay cả trong thời điểm nạn đói vẫn khá nhiều. Vậy nguyên nhân là đâu? Như đã nói ở trong phần trước, chính sách của Anh trong việc cai trị Ấn Độ cộng với tình hình chiến tranh của thế giới thứ hai mới có thể coi là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn đói ở Bengal. Ngay từ lúc nắm quyền kiểm soát Ấn Độ, chính sách của đế quốc Anh đã tập trung vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên Ấn Độ sang các thị trường châu Âu và chính quốc để làm lợi. Ở thời điểm những năm thập niên 1940, việc xuất khẩu lương thực từ Ấn Độ càng được đẩy mạnh nhằm phục vụ cho nhu cầu chiến tranh ngày càng cao. Trong số lương thực được giữ lại, phần lớn được dành ra để phục vụ quân đội. Với việc Nhật Bản chiếm được Miến Điện vào năm 1942, lượng nhập khẩu lương thực từ nơi này bị cắt đứt hoàn toàn. Thêm vào đó, chi phí cho chiến tranh ngày càng tăng. Chính quyền của Anh bắt đầu in tiền giấy để bù vào và gây ra lạm phát vào đầu năm 1943. Giá lương thực vốn đã cao, nay còn bị đẩy lên nữa do lạm phát chính quyền Anh quốc hầu như là không có quan tâm tới nạn đói ở Ấn Độ và hành động rất chậm chạp để giải quyết vấn đề. Trách nhiệm thuộc về ai? Chúng ta có thể đi đến kết luận rằng nạn đói năm 1943 ở Bengal xảy ra có hậu quả lớn như vậy là do các chính sách của chính quyền Anh. Nhưng để nói một cách cụ thể hơn ấy, thì ai là người có trách nhiệm chủ yếu? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Thủ tướng Anh Winston Churchill là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thảm kịch này. Họ chỉ ra rằng lẽ ra nạn đói có thể bị khống chế và hậu quả lẽ ra đã được giảm thiểu đi rất nhiều nếu không vì những hành động của Churchill. Nội các chiến tranh của chính phủ Anh đã liên tục nhận được cảnh báo rằng nạn đói có thể xảy ra ở Ấn Độ do chính sách vắt kiệt tài nguyên của Ấn Độ, nhưng thảy đều bị phớt lờ. Khi Bộ trưởng Ấn Độ và Miền Điện Leopold Amery và tân toàn quyền Anh ở Ấn Độ là Archibald Wavell đánh điện xin vận lương để giải quyết nạn đói, Churchill đã từ chối. Theo Amery. Thủ tướng Anh đã nói rằng những nỗ lực đó sẽ không đạt được gì bởi nạn đói xảy ra là do người Ấn Độ đẻ nhiều như thỏ. Thậm chí cũng theo hồi ký của Amery, Churchill được cho là đã bảo rằng nếu lương thực ở Ấn Độ thiếu trầm trọng như vậy thì tại sao Gandhi vẫn còn sống? Tuy nhiên, trước những phát ngôn này của Churchill, nhà sử học Andrew Roberts cho rằng ông Amery đã hiểu sai lời của Churchill và theo thư ký riêng của Churchill, Thủ tướng Anh lúc đó chỉ nói đùa. Một số ý kiến khác, ví dụ như là của nhà sử học Sir Martin Gilbert, và Đại học Hinsdale cũng cho rằng Churchill đã làm hết sức trong việc giải quyết nạn đói ở Bengal và mọi chuyện lẽ ra có thể tệ hơn rất nhiều. Các ý kiến này cho rằng việc bổ nhiệm toàn quyền Ấn Độ mới là Archibald Wavell của Churchill chính nhằm mục đích giải quyết vấn đề nạn đói đang diễn ra. Churchill cũng đích thân viết cho Wavell về nhiệm vụ của ông rằng phải làm mọi cách để giải quyết việc thiếu lương thực. Các ghi chép cũng cho thấy việc Churchill yêu cầu Australia chuyển 350.000 tấn lương thực đến Ấn Độ nhưng nạn đói ở Bengal nghiêm trọng hơn nhiều vì nó vẫn còn tiếp diễn sang tận năm 1944. Dù nội các Anh cho rằng nó đã được kiểm soát sau vụ mùa bội thu cuối năm 1943, toàn quyền Orwell xin viện trợ 1 triệu tấn lương thực, nhưng Churchill lại cho rằng như vậy là quá nhiều. Nội các Anh cũng giải thích rằng thiếu tàu vận chuyển và tình hình chiến tranh cũng ảnh hưởng đến việc viện trợ thêm lương thực cho Ấn Độ. Ta có thể thấy rằng việc quy trách nhiệm gây ra nạn đói Bengal năm 1943 thực chất tương đối phức tạp những phát ngôn của Churchill có thể chỉ là đùa cợt, nhưng rõ ràng chúng không phù hợp và có thể nói là quá quắt. Churchill và nội các Anh đã có một số hành động để giải quyết nạn đói, nhưng cái việc đánh giá sai và chậm tình hình thực tế đã khiến cho thảm kịch bị kéo dài. Thêm vào đó, có một sự thực không thể phủ nhận rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn đói ở Bengal cũng như là nhiều nạn đói khác ở Ấn Độ trong hơn 100 năm dưới quyền cai trị của đế quốc Anh chính là do các chính sách bóc lột thuộc địa có thể Churchill không phải người trực tiếp gây ra nạn đói ở Bengal, nhưng không thể phủ nhận trách nhiệm của chính phủ đế quốc Anh trong thảm kịch này. Đây là sự thực mà không ai có thể chối bỏ và cần được nhìn nhận một cách đúng đắn. Gần 4 triệu người đã bỏ mạng trong một thảm kịch mà lẽ ra có thể được giải quyết sớm hơn nếu các chính sách của đế quốc Anh không khắc nghiệt đến vậy. Đáng buồn là nạn đói ở Bengal không phải là nạn đói duy nhất xảy ra ở Ấn Độ trong suốt khoảng thời gian thuộc địa. Nói rộng ra, những thảm kịch như vậy không phải là điều quá hiếm hoi xảy ra ở các nước thuộc địa